Vui xuân mới, du ngoạn bằng xe BMW Và du lịch đến những thành phố nổi tiếng nhất thế giới Chỉ cần mua điện thoại Nokia chính hãng, bạn có cơ hội trúng BMW 325i và khám phá Paris, New York, Sydney, Tokyo, Cairo cùng hàng trăm ngàn giải thưởng hấp dẫn khác.